Nếu em nói em vẫn chưa yêu Là thực ra em đang nóng rồi Còn em nói là chót yêu anh rồi Là thực ra em đang nói điều <laughs> Đấy nơi Tại sao tại sao Sao với răng cái gì Sao ở trên rời ấy Thế anh có chuyện gì hả anh Từ trước tới giờ Tôi có tiếc em cái gì đâu mà em đối xử với tôi như vậy là thế nào Làm thao Có chuyện gì thì nói thẳng ra Cứ u a u ớ thế Tại sao Tại sao em lại bắt cá hai tay Một tay anh có bắt được cá không